rồi lời anh em nhé tiếp tục hôm nay bên cơ sở lọc phát tài đó, sẽ làm một cái video clip nói về bài kính áp tròng năm 2021 này anh em nhé thì trước màn hình anh em thì bên mình chuyên cung cấp tất cả các loại bài ha mình sẽ lượt qua cho anh em là bài lỗi công ty đó bài lỗi công ty là như thế nào bài lỗi công ty là bài lỗi tam giác ô vuông số đời mới nhất bây giờ anh em nhé và cái thứ hai nữa là anh em chơi nếu như lòng được bài đó, thì các anh em nên tốt nhất chơi những cái bài kính ấp chồng ha đó, nó cao cấp hơn một tí nhưng mà anh em có thể chơi CX ba cây đó, hay nói chung là bài binh hay gì đó như anh em kết hợp chơi thì vẫn được thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm kính ấp chồng nhìn xuyên qua lá bài 2021 này là như thế nào đó thì mình sẽ sơ lược qua cái bộ kính này nó như thế nào cho anh em nhé đó thì trong đây nó sẽ là hai cái mắt len anh em à, đeo vào này đó trong này là hai mắt len anh em thấy không đó hai mắt len khi anh em đeo lên đổ ra một chén như như mình đang đổ ra một cái cho anh em ha để tí nữa mình sẽ test kính ha test qua bài anh em đó và nó có dụng cụ là nói chung là anh em bỏ kính vào đây để bảo quản đó, đây là cái loại kính Mỹ anh em nha đó, mới nhất 2021 này để anh em có thể chơi vào sòng sớ đeo vào đó, kính nó tân tiến rất nhiều anh em nhé các anh em đeo bộ kính này vào thì cảm giác của nó là cực kỳ là bình thường anh em đó, nó không để lại đau mắt hay là bất kể cái gì cho anh em nha đó, đây là có nước bảo quản sẵn trong này rồi anh em thấy không đó, thì anh em về chỉ cần đổ ra và chơi thôi ừ. mình sẽ để bộ kính này lên đây đó và mình đã đổ ra một con mắt để tí nữa mình sẽ test thử cho anh em qua bộ kính nha đó, thì bây giờ mình sẽ khui một bộ bài kính ra đó thì bài kính và bài chợ nó có giống nhau hay nó khác nhau những điểm nào thì anh em sẽ xem cái video này để anh em cảm nhận được đó, nó hoàn toàn giống nhau anh em nha chứ nó không khác một bất kể một cái gì đây đó nó vẫn là ba teo đàng hoàng anh em nhé đó. nó có ba bồi này anh em nè đó, đây là một bài bộ bài kính nó có ba bồi như nhau anh em nha ba bồi mình bỏ ra nha ừ. đấy mình sẽ để trực tiếp lên đây và mình sẽ lấy một bộ bài chợ nữa anh em nhé đó mình sẽ lấy một bộ bài chợ nữa để anh em cảm nhận được ha cái độ nó chính xác tuyệt đối đến mình xin khẳng định với anh em nó tuyệt đối đến 99 phần trăm là giống y chang luôn anh em nhé không sợ phải uh, uh, như thế nào ha đó. nó cũng có ba cây bồi anh em thấy không đó rồi mình lấy ba cây bồi ra bỏ ra anh em nhé đó rồi mình để lên anh em nhìn trên màn hình đi đó anh em thấy không hai bộ bài nó tương đối với nhau ha không bao giờ ai phát hiện được đó, chỉ cần anh em chỉ cần lòng được bài kính này vào ha anh em đều kính nắp chồng vào là anh em có thể chơi bài ha xì dách cũng được này bạc cây liên ha bất kể bài binh sập sám gì anh em vẫn có thể thấy được trên những lá bài này anh em nhé đó, thì mắt thường làm sao mình thấy được đúng không anh em đó nó sẽ kèm theo một hỗ trợ bộ kính này và bây giờ mình làm video clip mình không có thể đeo và mình quay cho anh em mình đoán được đó thì mắt thường của mình không thể đoán được thì mình sẽ dùng một cái điện thoại để mình đưa cái kính này vào cam để để soi lên cho anh em xem được ha để anh em nhận biết được nha đấy thì bây giờ mình sẽ lấy cái kính này để mình gắn vào cái máy này cho anh em nha anh em đợi cho mình à, vào một hai ba giây rồi mình đã đeo được vào rồi anh em nhé thì bây giờ mình sẽ đưa vào từ từ để anh em phân biệt được ha ha để anh em phân biệt được bài chợ và bài kính nó hoàn toàn giống nhau đó các anh em thấy không bài kính với bài chợ hoàn toàn giống nhau tuyệt đối anh em thấy không đó bài chợ nè các anh em thấy không bài kính là nó ẩn lên đó mình đưa ra lại các anh em thấy không đó mình đưa vào đó để các anh em có thể nhận biết được ha đó thì bây giờ theo như mình đây là cái ca này anh em nè đó mình đưa sát lên anh em để anh em xem nha đúng không anh em đó nó bị chói đèn đây cái này thấy không đây là cái ca đây là cái ca đúng không anh em đó tiếp này để mình độ hướng đi tại vì quay đêm nên bóng đèn anh em nhé đó có cục gọi nữa rồi đó mình bỏ qua cục gọi này anh em nhé đó cái ca này anh em thấy không đó rồi em cầm lại cho em xem đúng anh em đó ca này cái già đó anh em tiếp tục cái hai này anh em này ha cái hai này đó đúng không đó các anh em thấy không đó, là các anh em đeo vào mắt thì tất nhiên nó sẽ rõ hơn gấp nhiều lần khi các anh em à, em à, mình làm video clip tại vì mình không có đeo vào trực mắt được anh em hiểu không đó các anh em đeo trực tiếp vào sẽ thấy rõ hơn còn mình làm này là để thử cho anh em đây cái xì nè ha đó đây là gọi là kính ấp trong đó tiếp tục đây là cái ca nữa nè anh em nè thấy không đó cái già đó đó thì anh em có thể thấy hết tất cả cái bài giờ mình bóc bất kỳ lá bài nào ở dưới đây mình đưa lên ha đây cũng cây ca tiếp là cây già nè đó. con bài chợ này anh em nè ha bài chợ thì không thấy gì hết ha đó đây gọi bài chợ bình thường bài chợ đúng không anh em đó bài chợ đó mình đưa ra thì không thấy nữa anh em thấy không đó cái sản phẩm này cực kỳ là mới đúng không anh em đó thì anh em nào xem được cái video clip này hãy liên hệ với cơ sở của mình trực tiếp lọc phát tài đó mình xin nhắc lại lọc phát tài qua số điện thoại là 0786 anh em nha 01 124 nha đó, hoặc là 07 86 04 124 nha sẽ gặp trực tiếp mình nha thì mùa dịch này rồi thì anh em à, ở nhà hạn chế đi ra ngoài thì tốt nhất chơi bài thì đầu tư cho mình những cái sản phẩm như kính nhìn ha xin xuyên qua lá bài này đó thì mình sẽ tư vấn cho anh em hoặc kết nối Zalo qua hai số điện thoại trên nhé chúc anh em và anh em đừng quên xem hết video đăng ký kênh ủng hộ cho bên cơ sở mình nhé đó và đồng thời chia sẻ một like để có thể nhiều người biết tới ờ, anh em nhé đấy thì năm 2021 này rồi thì chúc anh em đó, thành công và chiến thắng về môn bài kính ấp chồng anh em nhé đó, chào anh em